Trời ơi anh Linh ơi thiệt Cô gái nhìn ngồi bên em là em thấy là xinh quá trời xinh Rất xinh luôn Con gái mà mặc đồ quân phục bộ đội thì Đã nhìn thấy nó rất, là ấn tượng luôn á nha Đúng Anh rồi. chưa nhìn mà anh cảm giác cũng rất ấn tượng Anh, anh, anh, anh <laughs> Thấy rồi Thấy chưa Anh nhìn cái đẹp nhanh lắm Trời ơi đây nè wow. Xuất sắc chưa Dễ thương xuất sắc Anh có thể nắm tay em được không? Ôi trời, cái thái độ lên nắm tay khác liền luôn á Anh có thể nắm tay em được không? Anh có thể nắm tay em được không? Nhanh lắm, anh có thể nắm tay em được không? Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu lại đầu tiên Rồi. thì ờ, uh, cho phép em xin chào anh quyền linh chị lam thư và tất cả khán giả có trong trường quay ngày hôm nay mời bạn nam rồi ngồi đi em trai chào hai bạn à, tôi đã làm mai là mối uh, cho uh, những sĩ quan những quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam cũng uh, rất là nhiều số rồi đây là lần uh, tôi thấy cũng rất là đặc biệt mọi bữa ngồi dưới đây là một đồng chí bộ đội hôm nay là thay đổi là bên kia là một cô gái bộ đội à. À, bây giờ mình giới thiệu vào nhà, về nhau cái nào mời uh, cô bộ đội bên kia dạ em xin tự giới thiệu em là Nguyễn Thị Thu Hiền sinh năm 1997. Em làm việc tại ờ, trạm 77 của Bộ Tư lệnh Đặc công. Wow. Wow. Công việc của em là gì? Công việc hiện tại của em là quân y ạ. À, quân y. Quân y. Mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư, chào bạn bên kia và chào ban khán giả. Em là Phạm Tuấn Minh, em 25 ờ, tuổi. Hiện tại em đang ờ, sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em làm kỹ sư xây dựng ạ kỹ sư xây dựng trời ơi anh linh ơi thiệt cô gái nhìn ngồi bên em là em thấy là xinh quá trời xinh rất xinh luôn con gái mà mặc đồ quân phục bộ đội thì đã nhìn thấy rất, rất ấn tượng luôn đó nha đúng anh rồi. chưa nhìn mà anh cảm giác cũng ấn tượng rồi đó em gái dạ. em dạ. có thể à, nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của em đi ưu điểm thì có là năng động và luôn nhiệt tình trong công việc ừ. hay giúp đỡ người khác ừ. cái khuyết điểm thì em ờ, hơi nhút nhát ạ ủa làm ở trong ờ, binh chủng đặc công mà sao nhút nhát được em đôi khi đứng trước đám đông thì em vẫn nhút nhát ạ à hiện tại chị đang thấy em cũng hết sức là hồi hộp rồi đúng không không sao Hiên Hiên bình tĩnh bình tĩnh nắm tay chị nè nắm tay chị gái nha <laughs> Hương trời tay lạnh ngắt à cho dù phát lên bộ đồ quân phục của quân đội nhưng cô ấy vẫn rất là ngại trước đám đông rồi ừ. mời bạn trai Khuyết điểm của em thì em hơi bị mù đường một tí Đi đường em phải à, mở bản đồ để em xem á Thì có lần em đi đường em tắp về hè em mở bản đồ để xem Thì có bạn nào đi qua mượn mất điện thoại Để. Dạ. Còn cái khuyết điểm nào mà nó, nó tệ hơn cái đó không? Em hay quên ấy Hay quên Nhiều khi nó, nó để lại cái hậu quả cũng hơi nghiêm trọng Quên nặng nề lắm hả em? Cũng có vài lần à, nấu cơm nhưng không được ăn, chịu được uống nước à. Hay là mà hẹn người yêu mà quên nó quên ba bốn lần bỏ luôn thì mới hậu quả nghiêm trọng Dạ yeah. Bé Hiền Tình trường em sao nè? Em mối tình chính thức thì em có một mối tình từ thời học sinh Hiện tại thì chúng em đã kết thúc cách đây khoảng một năm Một năm? Dạ ừ, Lý do kết thúc là gì? Đến cái một cái khoảng thời gian nào đó Cả hai người thì cảm thấy mình không còn hòa hợp nữa ờ. Thì là mỗi người một đường khác nhau Đó là một mối tình à, duy nhất là tình đầu á dạ. với một cô cô gái vẽ bên ngoài xinh xắn đáng yêu như em sẽ có rất à. nhiều à... cái vệ tinh xung quanh tấn công mình và hôm nay em lại có thật, mặt ở đây à, thật ra thì sống trong môi trường quân đội bọn em tiếp xúc với rất là nhiều người ừ. đồng nghiệp rất nhiều nhưng mà phải chăng là làm cùng nhau hiểu nhau hay là có một cái vấn đề gì đó mình rất là ngại ừ. yêu trong cùng cơ quan và đặc biệt là cơ quan em thì hầu như là các cô các chú đều có gia đình cả ờ à thành ra cũng khó tìm à, một nửa yêu thương của mình ha chính vì thế nên tôi có những phiên bản đặc biệt này để có thể kết nối những cái người đang tìm một nửa yêu thương của mình còn tình trường của em trai thế nào từ trước giờ em ờ, chưa có cái mối tình đầu nào hết chưa có luôn dạ yeah. chào em ồ oh. em chào chị soái ca ha <laughs> sao đi trắng ha là trước giờ chưa mối tình nào luôn dạ để mà chính thức thì chưa có mối tình nào chính thức hết chị say nắng say nít thì có dạ yeah. say nắng bao nhiêu cô rồi Vậy... em chỉ say nắng ờ, một bạn hồi ờ, còn học sinh nữa Ờ, à, nắm tay chưa? À, chưa, chỉ đứng từ xa nhìn thôi Trời, chị thấy em mặt thì sói ca nhìn cái cách nói chuyện của em rất là rụt rè hay là ừ, trên trên trên này thì vậy mà ở ngoài thì khác vậy à, ở à, ngoài cũng vậy à chị ạ à vậy hả dạ cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào cao trên một m năm mà ờ, nặng chừng khoảng 50 kg tính tình bình thường thôi đừng có trội quá ngoại hình thì dễ nhìn một xíu với lại à, cũng biết suy nghĩ một xíu nữa chỉ em đơn à, giản vậy thôi đơn giản vậy thôi dạ. em ghét nhất gì ở phụ nữ không thích cái tính người phụ nữ là nói năng không được kiềm chế à, em có có sợ cái mẫu người phụ nữ hay ghen rồi vậy không trước giờ em chưa ờ, chưa có nên là chưa em cũng chưa giác, chưa chưa biết là có, mình có sợ hay không <laughs> chị hiểu rồi bé em có ghen không em không em không à ơ ờ, à, phụ nữ mà không à nếu mà không ghen thì cũng không đúng nhưng mà nếu ví dụ như chẳng hạn như mà mình muốn anh ấy để đón mình mà anh lại bảo anh bận mà trong khi lúc sau mình mà có gặp anh ấy lại uh, chở một cô gái khác đi đâu đó biết là vì lý do gì thì mình cũng vẫn sẽ rất rất là khó chịu em nghĩ đến là ghen đó là đúng em tự nhiên kêu rước mình không rước mà cuối cùng thấy rước nhỏ khác chị là dạ. chị ghen lòng ghen lộn nói chung là ghen là hương vị của tình yêu thôi đâu có gì đâu ta yêu tao mới ghen quan trọng là ghen đúng ghen như thế nào thôi bên qua coi đàn gái nào nha em trai nha anh thấy đàn em gái anh sao <laughs> thấy rồi thấy chưa anh nhìn cái đẹp nhanh lắm trời ơi đây nè wow. xuất sắc chưa dễ thương xuất sắc em là quân hàm thiếu quý hả dạ thiếu quý dễ sợ mặc đồ bộ đội vô phải nói là thấy chững chạc ra hẳn ha à, em mong ờ, một người ờ, đàn ông lý tưởng của em là như thế nào mẫu người em thích thì thích một người đàn ông mà điềm đạm trưởng thành Ừ. và biết suy nghĩ anh bên đây thì như đánh giá đây là hơn những cái điều em muốn đó em cũng mong là như vậy mong như vậy bên đây đàn trai cũng đẹp trai bên gái cũng xinh gái hôm nay tôi chịu cái cặp này đó nha <laughs> bây giờ là mình sẽ nghe ý kiến từ người thân nha hiền hôm nay em đi dạ. với ai em đi với cả bốn bạn và với cả sếp mời uh, sếp của em hiền đi Xin, xin chào chương trình và xin chào tất cả các khán giả trong ờ, chương trình ngày hôm nay. Tôi là Mai Văn Viện, thủ trưởng của Hiền. Hiền thì ờ, trong cái ờ, công việc thì rất là nhiệt tình trách nhiệm là hay giúp đỡ các ờ, cô ở trong cơ quan. Tính rất tình, rất là năng động, cởi mở, hòa đồng tất cả mọi người cho nên là trong cơ quan thì ai rất là yêu mến, yêu quý. Hiền thì bây giờ còn trẻ nên là rất là có tương lai, sau này thì cũng có thể là làm thành một bác sĩ. Bạn trai ở đây và Hiền thì tôi thấy cũng có một số cái nét nó rất là tương đồng với nhau, có thể là bù trừ cho nhau được. Thời gian tới thì tùy vào cả hai tiến tới đến như thế nào thì hai người phải tìm hiểu nhau thôi à, đại diện uh, bạn bè thôi. lời đầu tiên thì cho con xin chào chú quyền linh chị nam thư và toàn thể khán giả ở trong trường quay cũng như trên truyền hình ạ à, em tên là nhung và là em gái gần nhà của chị hiền ạ gặp anh ở đây thì em thấy là hai anh chị cũng có một vài nét tương đồng thì anh ở đây thì em thấy là rất là hiền lành cũng rất là đẹp trai có đâu chị của em thì tên là hiền nhưng mà cũng không hiền lắm nên em nghĩ là tính cách này hai anh chị có thể bù trừ lẫn nhau nhưng mà mọi quyết định thì em cũng à, tin tưởng vào quyết định của chị gái của em và sau chương trình mà có đến với nhau thì uh, chúc hai anh chị sẽ tìm hiểu thật là kỹ để ờ, có quyết định đúng đắn nhất ạ dạ rồi, em xin cảm, cảm ơn, ạ con. mời ờ, đại diện hàng trai ạ dạ đây là mẹ của em ạ à, à dạ chào bác à, dạ xin chào uh, chương trình tôi là mẹ của à, cháu uh, minh rất vinh dự được đến với chương trình thì cũng uh, uh, nhờ chương trình giúp đỡ để à, bạn à, <laughs> kiếm được à, tìm được người người bạn hợp lý tôi thấy bạn gái bên đây rất là dễ thương nhìn cũng rất là nhanh nhẹn và năng động mà tôi cũng thấy rất là có cảm tình với bạn còn tùy theo thuộc vào giữa bạn gái và con trai tôi có điều kiện rồi các bạn sẽ tiến tới đến đâu thì gia đình rất phấn khởi <laughs> xin cảm ơn chương trình cảm ơn cô ạ à. Bây giờ à, cho hai bạn gặp nhau nhé Dạ Đây có thể nói là một cặp hot girl hot boy đó Mở rào anh tặng hiền nhé dạ em cảm ơn à, thật ra thì em cũng không biết tặng gì cả nên là em có một cuốn sách tặng anh anh cảm ơn hy vọng anh thường xuyên đọc nó cảm ơn hiền tựa đề cuốn sách là gì vậy em anh yêu yêu anh gì anh yêu yêu anh yêu yêu sách ý nghĩa đó nha ừ. à, anh thấy em ờ, có vẻ bề ngoài thì ngoài sức mong đợi của anh dạ. Em cảm ơn. Ấn tượng đầu tiên khi mà anh nhìn thấy em là gì ạ? Là bộ quân phục và kiểu tóc búi cao rất là gọn gàng. Dạ. Công việc của mình làm thì có thường xuyên là phải làm về muộn hay là đi thường xuyên đâu nhiều không ạ? Một tuần chắc đi về muộn khoảng 2 đến ba ngày thôi. À, dạ. Nhìn không chớp mắt luôn á em ngồi bên đây em nhìn đằng sau nè nhìn không chớp mắt luôn á dễ nhìn thương mà không rời mắt quan điểm tình yêu ừ. hôn nhân gia đình với nhau đi em thì uh, cuộc sống hôn nhân thì thật sự là em thích sự bình đẳng kể cả khi yêu hay là mình uh, cưới nhau cũng vậy chồng làm gì thì đó có nghĩa là chỉ cần đều nói với vợ còn đâu mọi sự quyết định thì uh, phải được đồng thuận có thể là do chồng quyết định em thì uh, không thích can thiệp sâu vào chuyện riêng quá nhiều của chồng nhưng mà Đã. Dạ. còn em trai thế nào nói cho bạn gái biết đi à, quan điểm của em thì em rất mong muốn là cái người bạn gái cũng như là người vợ của mình sẽ biết lắng nghe hay là trong mọi chuyện mình đều có sự chia sẻ dạ. rồi đồng thuận cùng làm mọi việc chứ dạ chắc là lần đầu em à, ngồi trực tiếp nói chuyện như thế này nên là hơi run <laughs> không biết phải nói như nào cả hỏi có đi. câu hỏi gì muốn hỏi em không ừ. ví dụ ừ. như có thể hỏi em về công việc nơi ở quê quán vì ban nãy em nhớ là hình như em chưa giới thiệu em quê ở đâu ừ, em quê ở đâu <laughs> trời ơi tôi khổ ông này ghê luôn á em quê ở vĩnh phúc ạ ừ, công việc của em thường là mình sẽ làm việc giống như em nói á Ngoài ra mình có những cái công việc đột xuất gì đó hay không? Thường thường thì uh, bên cơ quan em thì ngoài làm việc chuyên môn tại cơ quan thì đôi khi thì cũng vẫn sẽ phải công tác có thể là về ngoài Hà Nội chẳng hạn. Ừ. hỏi khi anh hẹn em đi chơi thì cỡ nào giờ nào được? Đúng rồi. Hỏi hỏi. Anh nếu mà anh có thể hẹn em đi chơi á thì thì anh có thể hẹn đi em đi chơi ờ, trong khoảng thời gian như thế nào? Cơ quan em thì cũng không có hạn chế quá nhiều về thời gian, thường là về trước 10 giờ. Trong quân đội thì cái kỷ luật và giờ giấc là rất là quan trọng ạ. Em là quân nhân nữ, thế nên là thường thường là em khoảng 10 giờ là em đã có mặt ở nhà rồi. Nên là <laughs> anh thấy rằng đây là một uh, anh chàng chưa yêu lần nào hết chưa có cái nắm tay nào hết luôn á bây giờ thử xem nào em Đấy, bước cơ... qua em nắm tay cô bộ đội cái đi coi cảm nhận lần đầu tiên thế nào mạnh lên đó <laughs> anh có thể nắm tay em được không <laughs> ôi trời cái thái độ lên nắm tay khác liền luôn á anh có thể nắm tay em được không <laughs> anh có thể nắm tay em được không nhanh lắm anh có thể nắm tay em được không xem như bắt tay đi đó dạ. ừ đó không để nguyên giữ y nguyên <laughs> chưa nào bắt tay lại nào thử xem cho người ta nắm tay cái làm như vậy hai tay nắm vào thế kìa, chưa dưới nói hai kìa. suối hai tay nắm vào đó đó rồi sao cảm thấy sao ờ, rất là ấm ừ chắc là do tay em lạnh quá Hả? tim có đập mạnh không có chị em rất là dễ thương dạ em cảm ơn nhắm mắt lại chúng ta kiểm tra xem thật sự con tim mình có rung động chưa nếu rung động mình bấm nút mà đã bấm nút chúng ta phải trao nhau nụ hôn đầu tiên đó là quy định của chương trình bây giờ mình sẽ để tay vào nút bấm nha quyết định là của các bạn thành thật với chính con tim mình nha ba hai một hết, hết thời giờ. gian đầu từ bây giờ Chúng ta chính thức hẹn hò với nhau Hãy nắm tay nhau nào Hãy nói với thủ trưởng của mình Hãy nói với mẹ của mình Xin phép đặt nụ hôn đầu tiên Dạ, em xin phép ờ, thủ trưởng ờ, cho em xin hôn bạn Hiền một lần Thủ trưởng gật đầu rồi đó Thủ trưởng Đó là mệnh lệnh Nào Vâng. hôn má thôi không sao đâu bé hiền hôn má thôi rồi vỗ tay hai bạn rất là dễ thương còn điều gì đến sẽ đến nếu có phần chúng ta sẽ cùng đến với nhau mời bạn nữ bước ra sân khấu mời bạn nam câu thứ ba bạn gái em hãy giới thiệu về mình dạ em chào anh quyền linh và chị cát tường em tên là nguyễn thanh em năm nay 24 tuổi hiện tại em đang làm giáo viên mầm non à, quê em thì ở ngoài hà nội và hiện tại em đang làm việc và sống ở tại à, hồ chí minh ạ một cô giáo rất dễ thương mời bạn trai em tự giới thiệu à, em trần đình cường 26 tuổi hiện nay đang à, là ở quận 12 và làm việc tại quận 9 bên thuốc ngành thuốc thú y ạ à, mình giới thiệu một chút về mình đi à, điểm mạnh điểm yếu của em về điểm mạnh của em thì em là một người ờ, rất là vui vẻ dễ gần biết chăm con nít khuyết điểm của em thì là em ờ, em hay quên hay mít ướt còn một cái khuyết điểm nữa của em thôi chắc em nói một hồi anh linh bắt bẻ em <laughs> là em à, hát hơi dở ạ thường mấy người hát dở là hay hát lắm á dạ vâng đúng rồi đó anh rất vậy hả dạ vâng rồi làm luôn câu đi em làm luôn trời ơi em thì à, dòng nhạc của em yêu thích là bolero nhưng mà em xin hát một bài về nhạc trẻ ạ nhạc gì em thích dòng nhạc gì bolero bolero hả dạ vâng nhưng mà em xin hát nhạc trẻ đi ạ chứ hát xong nhạc thôi thôi hát nhạc anh thích bolero bolero đi em đúng sở trường của mình đi em dạ à, Nói trước là em hát hơi dở nên Được là rồi. tất cả quý vị à, đừng có cười. Và cái thứ hai là em mong là anh Linh là giúp là giữ bạn trai bên cạnh là giúp à, bình tĩnh giúp em ạ. <laughs> Không một hồi hát xong rồi nhưng may bạn đi chạy mất ạ. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai Nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dài dạ, em xin hết ạ, để đảm bảo vâng. an toàn em xin dừng ạ bài này rượt của anh đó em của anh linh đó tới bạn trai điểm mạnh điểm yếu của bạn trai là gì dạ điểm mạnh của em là nấu ăn thể thao tôi có tật xấu gì không tật xấu là có hay bị ờ, trễ giờ xíu trễ ờ. giờ ủa thường bạn gái mới trễ giờ chứ bạn trai hẹn cũng trễ giờ nữa hả em mắc căn điểm hả em chắc do kẹt xe chị ơi à, xe mình tự hao đi sớm chút đi em dạ dạ mà tính em cũng hay quên chị ạ có khi nào anh đi chế tụi em hay quên là coi như hủy luôn đó chị ờ à, đó em ờ, được mấy mối tình rồi dạ một à quen bao lâu, lâu rồi dạ quen cũng được à, hai uh, tháng trời ơi rồi chia tay lâu chưa em dạ chia tay cũng lâu rồi chị ạ dạ ba năm 3 năm rồi dạ. Còn em thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng trải qua có một mối tình ạ Tại vì do cái môi trường làm việc của em thì thực sự là cái ờ, cái rủi ro ế là rất là cao Có tiếp xúc thì cũng chỉ toàn à, phụ huynh và con nít Em lại thêm một cái tật xấu là em lại hay làm biếng đi chơi là buổi tối em có đi đâu em có đi lòng vòng quanh nhà em thôi nên là em cũng ế cũng mấy năm nay rồi ạ tức là cũng nhiều lần là cũng ờ, vượt qua số phận tức là cũng tự mình đi tìm lấy tình yêu nhưng mà cũng đều thất bại chị ạ em tìm bằng cách nào mấy lần đó, tức là em, em tức là em nghĩ ra một cách đó là em ờ, mặc đồ đẹp rồi em thay đồ em trang điểm rồi em tìm một quán cà phê để em ngồi một mình rồi em mong là có anh nào sẽ đến rồi à, lần đầu tiên thì em cũng có đến xong rồi cũng có một anh cũng có nhiều người đi qua nhìn nhìn xong rồi người ta đi vô luôn <laughs> em nghĩ là chắc trong đầu người ta nghĩ là em đang chờ à, em đang ờ, đợi, đang chờ bạn gì đó vậy đó em ờ, có bồ rồi em đó, biết nhưng chị mà, lâu là thì chứ chị chỉ nhưng mà, em nhưng mà lần thứ nhất là em chưa bỏ qua là lần thứ hai em vẫn kiên nhẫn em vẫn tiếp tục em tìm một quán cà phê khác ừ. và địa điểm em tìm là hầu như là cũng toàn thanh niên trẻ thôi và lần thứ hai thì em chọn địa điểm em ngồi giữa tại vì em nghĩ là lần đầu tiên có thể em do ngồi gần quá người ta không nhìn thấy thì lần thứ hai thì cũng y như lần đầu là người ta nhìn xong cũng nhìn mình nhìn xong người ta đi thẳng mà ta nhìn em em có cười lại không dạ có chị cười nụ cười rất là chiều mến ạ Chịu lần, Còn lần thứ ba nữa chị Ba nữa Có, có đầu tư dạ, Lần cuối cùng là em quyết định là em lần này là đầu tư hơn thế nào Em ngồi ngay cái đường đi vô luôn Dạ không chị à, à, Chỗ đi vô là mình ngồi rồi Lần này là cũng nói chung là cũng có một chút thất vọng mà thôi Người các cụ bảo là quá tăng ba bận Thì lần thứ ba mà không được thì thôi Mình cũng coi như là mình xác định là ế theo mình dài Thế lần thứ ba là em tìm một cái quán là cũng gần nhà em ừ. Cũng khá là nhiều thanh niên Thì em lần này thì em ngồi ở trong góc thôi Thôi lần này là tự mình chủ động là cọc đi tìm cho là mình tia xem có anh nào thế là ngồi một góc xong rồi ngồi một lúc lâu có một anh cũng dáng cao cao thư sinh xong rồi cũng lại gần là này là mừng lắm chị ơi mừng. thấy có một anh dô hỏi mừng, mừng, mừng lắm em thế là anh dô anh hỏi em là em ơi em ngồi một mình à anh mắt thì chiều mế mà nụ cười giọng nói thì nhẹ nhàng em nhìn mà thua quả này là dính rồi thế là, thế là em cũng ngồi thế là em thế là em em có trả lời anh không dạ có chị em kể tiếp xong rồi sau đó em nhìn lên em nhìn em em cũng em cũng sướng lắm em phải kìm lại sao em cũng cười thôi mà dạ vâng em ngồi một mình ạ à thế xong rồi anh hỏi một giọng nói rất là nhẹ nhàng vợ cho anh xin cái ghế nhé vợ cho anh xin cái ghế nhé thế là anh về ra là bố ông ngồi bên kia là ông dám xin cái ghế thế là từ đó là mất niềm tin rồi chị thế là từ giờ ế đến tận bây giờ trời đất vô duyên dễ sợ luôn <laughs> dạ em em em cũng mừng hột lắm anh ơi chuyện ừ. thiệt không mới đang kể chuyện hài vậy dạ không thiệt đó chị chị hỏi chị gái em biết chuyện em em là em cũng đầu tư lắm tại cái số em sao đó chứ dạ vâng em muốn mình sao xui dữ hả chị thôi hôm nay là hy vọng gặp ông mai bà mối mát tay nha dạ. hy vọng là em sẽ là người thứ tư vào khu vực đó và đừng có nói quỷ sứ ghét ghét quỷ sứ ghét ghét <laughs> thôi bây giờ mình à, hỏi à, ý kiến em gái em muốn tìm à, bạn trai thế nào dạ về ngoại hình thì em muốn là bạn trai là nhiều tóc chút ạ chắc không anh ơi chắc không à? không không anh ơi cũng không đoạn à người sao, sao, người sao? dạ rồi độ dài thì cao mét bảy ạ độ dài hả đồ dài chắc không tới mét bảy đâu em bớt bớt chút đi em ơi dạ thì à, về tính cách thì hài hòa vui vẻ với mọi người không có gia trưởng có trách nhiệm phải men men lì một chút xíu chứ em thấy nhiều bạn trai tức là ở ngoài đường đó chị thấy trời nắng là ngại ngại rồi đi rồi cứ che tay rồi không có khẩu trang là la làng rồi bữa của em thấy người bịt kín mít rồi từ tay rồi là đeo kiếng đeo khẩu trang mặc áo khoác nói chung là hơn cả con gái đó chị rồi nhiều lúc mà nhìn thấy như vậy là thôi vô quán cà phê ông mới cởi đồ xong là thôi chắc mình đi về luôn rồi đấy là ông cởi ra là đồ quỷ sứ à quỷ sứ à đen quá trời đen luôn trời à dạ là dạ, là mình đi về luôn nữa bây giờ bạn trai muốn tìm một bạn gái thế nào giờ dạ, cao trên 55 chứ không phải dài mấy năm năm dạ không, dạ, dạ rồi có luôn còn gì nữa không em à, thân hình chung à, là không mập hơi ốm được luôn có gì khó hơn không không có chanh chua không chanh chua chua gái chanh chua Cái em em lắm. là chanh ngọt rồi chị ạ không có không có chua bao ngọt luôn ạ anh thấy ấn tượng cô gái bên đây nha cô gái đây có duyên lắm á nãy dạ, giờ coi. nghe nói dạ em chào anh dễ thương không dễ thương thiệt luôn hồi nãy giờ nói thật nha anh nghe em nói thế anh tưởng tượng không có giống gì đâu ừ. qua anh bất ngờ lắm á em à, không thích gì ở người đàn ông sẽ là trên cơ thể thế là mặc quần áo có một sự à, gọi là bố cục gọi là thống nhất với nhau chứ mặc quần áo mà có bố cục dạ tức là đừng có mà giả sử như là trên xanh dưới đỏ rồi ở trên à, rồi ở dưới đôi giày màu tím hoặc là một cái sự kết hợp nhẹ nhẹ giả sử như là ở dưới thì mặc quần sò của trên áo sơ mi đóng thùng gì đó trông nó kỳ kỳ bây giờ em đoán đi anh linh đang mặc cái áo trên màu xanh nè em nghĩ khúc dưới anh màu gì dạ thì là anh cũng là một người mẫu lý tưởng mà em rất là yêu thích thì em thì em em đoán là chắc chắn anh Linh là đang mặc là một chiếc quần jean và dưới là một đôi giày thể thao. Đúng rồi. Hay quá, không à. phải giày em, dép không nhận đây là cô gái ấn tượng nha nãy giờ nó thật á nãy giờ càng nói chuyện càng ấn tượng mà qua nhìn nhìn em xinh như thế là càng ấn tượng hơn nữa có lãng mạn lắm không Dạ không thì em thì chỉ thích những cái gì mà xuất phát từ trái tim chân thành Chứ mà kiểu xến xúa quá như cả Em ơi hôm nay em đẹp quá em đẹp ơi là đẹp cái kiểu vậy là em cũng không có thích Em thích cái gì mình cứ thẳng thắn thôi Em ơi em đẹp lắm Đó có duyên mà Dạ Tức là kiểu mình cứ chân thật Được được được à, Có ờ, muốn chị ờ, hỏi cái gì nhà trai không? hỏi gì hỏi đi không? nhà trai tôi cũng ngon lắm dạ, à. à muốn hỏi xem là hôm nay à, anh ấy mặc quần áo màu gì ạ mặc gì ạ anh mặc à, áo màu đỏ áo màu đỏ quần màu gì được dạ có khi quần, quần màu tím đủ bốn cục đủ đủ bốn cục ờ, áo màu đỏ cục áo màu, màu tím. tím thì có thể là quần tối màu không chị hay là quần màu xanh ạ à? chị em đoán đi rồi, rồi à, chị biểu anh đi thai nè <laughs> dạ sơ mi mà mặc với quần tây là đẹp nhất đó chị sơ mi quần, xanh là em bỏ về liền quần xanh bỏ về liền hả quần jean quần jean quần jean áo thun <laughs> cũng được đẹp mà hợp lý ơi. hợp lý đàn trai ngon ngon em có cái điều gì em ờ, không thích người bạn gái không không lè loẹt cô kia không thích lè loẹt thì chắc chắn cũng không lè loẹt thì đúng rồi đừng lo em hình dung bạn gái bên đây như thế nào cao cao có cao ốm vừa người à, hình như là đúng với ờ, sở thích em trời chưa thấy mà biết đúng sở thích của em luôn hả dạ đúng rồi rồi nghe linh nói bây giờ <laughs> nếu nếu được bao giờ em tiến tới hôn nhân được dạ một năm cũng có thể là sống hơn đi do do hai hai bên nữa ừ. dạ tới luôn đi anh ơi tới luôn hả tới luôn à, có làm dâu không em dạ, nếu mà được thì có chị có hả dạ. làm dâu được không em dạ được chị ơi bây giờ cái gì phụ nữ hiện đại là không ngại với mẹ chồng chị ạ hay không mày chồng dễ lắm em ơi dạ không vâng với cả em cứ nghĩ là không có mẹ chồng thì không thể nào có chồng mình được hay quá thấy chưa em thấy nhà gái chưa quá mạnh em mà nhìn thấy em còn ngất xỉu luôn em phải bình tĩnh đó ờ, nha không, hơi bị được đấy em rồi Thì, à, em trai đi với ai dạ đi với cậu ạ à? cậu dạ ờ nói chung uh, cường á thì nó hiền lắm nó lanh lẹn ờ mà nó nhát lắm nó không... kỳ vậy? hiền lanh lợi mà nhát nhân gái nhân gái à nhát bạn gái nó còn uh, bạn gái bên này thì chuẩn dạ con cảm ơn cậu nó còn bên chỗ bạn gái bên này là mẹ là bên chỗ mầm non đúng không dạ mẹ cường mới là em gái cường cùng bên mầm non luôn oh. yeah. Dạ. vậy là hiểu nhau quá hôm nay mình đi với ai Dạ, hôm em đi với à, chị gái và các cô trong trường ạ. Chị ruột hả em? Dạ vâng ạ. Dạ. dạ chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào uh, quý khán giả ở phòng quay ạ. Thấy uh, bạn bên này thì chị thấy cũng được. Nói chung là Thanh thì thích nhẹ nhàng lắm mà cũng hơi mít ướt, cũng có tính hay quên. Có gì thì uh, hai em cứ uh, tìm hiểu. Nếu mà được thì uh, một năm sau có thể là tiến tới cũng được. Nhà yeah. Dạ. chị cũng mong lắm rồi. <laughs> Cảm ơn chị như vậy là thấy nãy giờ là mọi người ở trong trường quay rất là phấn khích rồi không biết hai bạn gặp nhau như thế nào rồi kéo màn kéo màn lên cặp này hợp đấy hợp đó hôm nay là hai người mặc áo cặp hay gì đó có thần giao cách cảm đỏ đỏ ha em cảm ơn anh sao em thấy bộ đồ anh mặc gì được không em dạ rất là tông xẹt tông ạ rất là à, được ạ được bây giờ khoan nói chuyện bây giờ dạ đây đang ngồi uống cà phê uống cà phê em ngồi uống cà phê em tiến vô quán cà phê cổ đang ngồi giữa đường đó em em làm gì em làm đi tâm trạng nhìn xa xăm đó tâm trạng nhìn xa xăm cổ đang ngồi uống cà phê nhìn xa xăm à lạng qua lạng lại để em tới đây cho. Ờ, với ai vậy dạ em ngồi một mình thôi anh ạ vậy em uống gì chưa anh, anh gọi dạ em gọi rồi anh rồi rồi anh anh có thể ngồi đây được không ạ dạ vâng anh ngồi luôn chắc là ờ, có có tâm trạng gì không đưa uống cà phê đúng không dạ không ạ tới thả thính rồi Thế là được không em lần này là do là không có làm cao ạ mời mời ngồi do liền và hút liền ạ Rồi. Dạ. Em với anh đến đây gặp nhau thì chung nào cũng có một cái duyên rồi Còn mình vào đến được với nhau hay không cũng là do một cái nợ nữa Nên là em cũng mong là em và anh mình cùng cởi mở và mình cùng cho nhau cơ hội Để mình cùng tìm hiểu ạ Dạ nếu mà được thì mình tiến tới mình bấm nút luôn đi. cơm từ từ cơm. Bên lần thứ tư này sợ anh đi, anh đi luôn. Buổi tối em làm về em có hay ờ, đi đâu chơi không? Dạ ừ, em cũng ít khi đi chơi lắm, tức là bình thường em đi làm về xong em cũng ở nhà, em ờ, phụ nhà xong rồi cũng xong xuôi cũng 8 giờ mấy rồi cũng ở nhà. Đi chơi thì cũng thỉnh thoảng đi cà phê mấy cô trong trường thôi. Dạ, với em thì mình cứ có gì mình cứ chia sẻ thẳng thắn và thật thà với nhau là được Đừng có giấu giếm cái gì Với cả em nghĩ là cũng không có ai hoàn hảo cả Mình đều có những cái điểm gì và tật xấu mình sẽ cho nhau biết để mình cùng nhau sửa Vấn đề về trung thủy em đề cao cái đó hơn Tại vì cái đó nó giống như kiểu là bản chất rồi, nó ngấm vào máu rồi Còn những cái khác là sửa như là nóng tính hay là nhậu nhẹt gì là mình có thể cùng nhau sửa Còn anh mấy tật xấu thì không, à, cũng không có Hút thuốc thì cũng không, nhậu nhẹt thì cũng à, có khi vui vui ở nhà thì có một một một, một dạ, ly hai vâng, ly không không sao em em thì em cũng thoải mái lắm tức là đàn ông thì nhậu rồi đi chơi bạn bè thì em nếu em là bình thường tức là mình biết cái đà mình dừng lại là được rồi à, trong gia đình thì về kinh tế ai sẽ là người quản lý dạ vợ dạ, nói nghe, với vợ nghe, đi. nghe cái này là phải bấm nút liền chị ơi <laughs> ảnh không nói em cũng bấm nút liền dạ. chị biết mà <laughs> chị biết mà chị với chị hiểu em chúng mới cùng phe đó chị từ từ đi em chị sẽ gả em <laughs> hẹn hò sao nói luôn đi đi à, xem phim ăn uống thì à, em thích đi à, nơi nào đó thì anh sẽ đưa em đi anh sẽ không nói câu là anh yêu em nhưng mà anh chỉ nói là chúng ta hãy cho nhau một cơ hội và là chúng ta yêu nhau yeah. Dạ. dạ của em cũng như trên ạ rồi thôi được rồi cặp này <laughs> lành quá ha suy nghĩ thật kỹ nha rồi quyết định nha chúng ta có 3 tiếng đếm một cậu với vỗ tay rồi kìa hai ba hết thời gian rồi nắm tay đi hay đôi quá áo đôi ha đấy, áo tình nhân ha đẹp đôi đấy cứ hết sức bình tĩnh à, chị hứa đẹp chị gả đẹp gái thông minh hóm hỉnh xin mời nhà gái chào cưng để đây dạ. cưng chào chị bây giờ thì xin mời nhà trai rồi ngồi đi em trai Bây giờ à, chúng ta giới thiệu về mình đi à, Em tên là Lê Thị Huyền, 24 tuổi à, Em đến từ Nghệ An Hiện tại thì à, em đang là chuyên viên hoạch định tài chính của một công ty tài chính Canada em ở Phú Nhuận và đang làm việc ở Bình Thạnh à ở Phú dạ. Nhuận hả cũng đồng hương nữa Này đồng hương Phú Nhuận lên ơi kịch Phú Nhuận hả rồi <laughs> mời nhà trai giới thiệu về mình đi bạn à, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh và chị Hồng Vân em tên là Nguyễn Quốc Hoàn năm nay em 37 tuổi hiện em đang à, công tác trong ngành hàng không em làm gì hàng không nhiệm vụ cụ thể là gì à như em là làm nhiệm vụ cụ thể là em sẽ đầu tư trang thiết bị à, cho một cái sân bay là nhà ga thiết bị kỹ thuật trên đường băng à, giúp máy bay hạ cánh rồi anh hiểu rồi em quê nghệ an đúng không dạ ồ bạn trai như quê ở nghệ an luôn hả dạ à. em cũng quê ở nghệ an phải không tại vì thấy cái giọng á cái giọng nói hai bạn nói ờ, tiếng ờ, địa phương mình nghệ an chuẩn là không? bạn gái ở huyện nào em ở yên thành của yên... nghệ an ạ yên thành còn bạn trai dạ em ở đô lương à đô lương cũng gần mà gần không sát đô lương qua yên thành dạ, gần ạ à. ừ. muốn về đô lương thì sẽ đi qua đất của yên thành đúng rồi à, à. à. Bây giờ mình sẽ nói một chút xíu về bản thân mình, những cái yeah. Dạ. ưu khuyết điểm của mình đi em ưu điểm của em là năng động hòa đồng em uh, là một người mà luôn hướng cho mình những cái suy nghĩ tích cực sống thiên về gia đình vì thế em rất là thích nấu ăn và um, em cũng thích hát em có cái nhược điểm gì không cái tính của em ấy khá là thẳng thắn cho nên là những cái quyết định của mình có thể là làm cho người khác cảm thấy ờ, bị buồn bị chạnh lòng à. cho nên là em mong muốn là thời gian tới em sẽ hoàn thiện được bản thân của mình bây giờ em trai cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi em là người mà rất chi là hòa đồng à, rất chi là năng nổ còn nhược điểm thì à, bản thân em tự đánh giá là em nói hơi nhiều có một cái nữa là chưa quen là đứng trước đám đông hơi run không sao từ từ mình quen à hồi đó anh cũng ngồi anh rung chết luôn sao đó mình quen luôn à <laughs> à, từ từ rồi cũng quen thôi nhà gái cho biết con đường tình duyên của mình chút xíu nào em có hai mối tình anh quyền linh ạ thì mối tình đầu tiên là mối tình à, năm em học cấp 3 còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm anh ấy hơn em rất là nhiều tuổi và cũng là một người đàn ông thành đạt mình uh, quen nhau được bao lâu em quen một năm một nhưng năm. mà thực ra trong cái tâm trí của anh ấy thì anh ấy không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình à dạ. cho nên là hai người không tìm được điểm chung dạ, đúng em rồi. chia tay được mấy năm rồi em uh, chia tay được một năm ạ một năm ở không đó ha ừ. dạ. như vậy thì cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em em mong muốn sẽ là như thế nào có chỉ hướng phát triển và luôn hướng mình về gia đình có cần cái bề ngoài phải đẹp trai cao to lực lưỡng không gương mặt và ừ, dáng hình thì nó sẽ hài hòa là được ạ ừ rồi để chị coi nha chị coi bên này em chào em chào em dạ. em thấy em có bao nhiêu phần trăm chắc là cũng phải tầm được 60 70 phần trăm 60 dạ, 70 phần trăm đúng không được, dạ, 70 trở lên được em dạ. ừ. đường tình duyên thế nào em nói cho bà mối nghe đi trải qua một uh, mối tình cũng uh, yêu nhau được 10 năm 10 năm Wow, wow. 10 năm cho một <laughs> mối tình rồi tại sao lại chia tay? Thực ra thì uh, câu chuyện này nó nó cũng là dài nhắc lại thì nó cũng buồn nhưng mà nói chung thì trong quá trình đấy thì uh, cũng phát hiện là bạn ấy uh, có đối tượng khác rồi. À có người thứ ba. À, được rồi, anh thấy uh, nhà trai á, cũng là môn đang hổ rối cũng đẹp trai ha. Bên tôi là cô gái này 24 tuổi rất là xinh xắn nè. Em chào anh Quyền à. Linh. Trời đất ơi. đó đẹp dưới trời đó chào nhà gái nè bây giờ model bèo lên ngôi nha bèo ít đây bèo nhiều quá tức là giống nhau đây bèo béo ta bèo dưới bèo. này ta bèo trên mắc cười quá em không thích điều gì phụ nữ giữ giữ hả giữ dữ em có giữ không, không. dạ không ừ. không cô này mặt này sao đâu. giữ được ừ bây giờ thì um, mình hỏi ý kiến người thân đi em à. đi với ai hôm nay em đi với à, chị thu đồng nghiệp của em à, chị đồng nghiệp đúng dạ. không Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh Cho chị hỏi Hoàng câu hỏi nghe vâng. Nếu như mà người vợ của mình á, mà làm cái công việc mà ví dụ như một tuần nó phải có vài ngày đi về trễ Thì à, liệu là em có thông cảm được không? Thực ra là vợ chồng thông cảm cho nhau thôi Cứ miễn sao là trong một tháng hoặc là hai tuần gì đấy Thì mình có một ờ, hai đến ba bữa ăn cơm với nhau thế là tốt rồi dạ tuyệt vời thì <laughs> cho, cho chị hỏi câu hỏi thứ hai nữa được không dạ được thoải mái chị à, đối với hoàng thì em thấy là các cái cái việc nhà thì em có sẵn lòng để chia sẻ cùng với vợ của mình không dạ, em thì à, nãy em chưa tiện nói với bạn nữ bên thì em là người rất thích nấu ăn thì cái việc đấy em nghĩ là nếu như ai rảnh thì làm thôi gia đình gái thấy bên đàn trai sao nè bạn hoàng rất là dễ thương công việc cũng ổn định phần còn lại là uh, nhân duyên cùng với nhau thôi dạ, dạ cảm, ơn, cảm ơn à, rất là nhiều rồi, dạ, cảm ơn nhà gái em trai đi với ai dạ em đi với uh, em trai chào anh quyền linh chào uh, chị hồng vân chào, chào em chào uh, bạn gái cái ấn tượng ban đầu của em thì chị là người khá sắc sảo cũng có thiên hướng về gia đình hy vọng là anh sớm lập gia đình để cho bố mẹ yên tâm rồi cảm ơn anh trai mình mở rào Bây giờ nhá mở rào đi nhá nó mở rào đi, nào mở đi. rào mở rào bắt đầu đi em hoàng chào anh chào anh Thảo à, Em có một quà tặng anh Dạ rồi, cảm ơn em Có một cái thiệp ở đây Thôi để em đọc thiệp ha ừ. Chào anh Dù lần đầu tiên hay lần gặp tiếp theo Em vẫn sẽ đứng đó mỉm cười chào đón anh Và em nhận từ anh những bông hoa đẹp nhất Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn anh Thực ra thì um, cái món quà này là Nó là hình của hai người lần đầu tiên gặp nhau Chàng trai đang cầm một bó hoa Rất là dễ thương đẹp quá vâng. và em có một chiếc vòng chiếc vòng này thì à, mọi người nhìn sẽ rất là bình thường nhưng mà à, nó được khắc là chiến binh của hạnh phúc em à, hy vọng là trong cái công việc anh sẽ là một chiến binh thật dũng mãnh nhưng mà trong cuộc sống thì anh cũng là một chiến binh của hạnh phúc dạ. cảm ơn em rất em tặng anh dạ. tôi không biết ông có rối không nha ông linh chứ tôi dạ. biết hoàng nó rối dữ lắm rồi đó nãy giờ là rối lắm rồi <laughs> à, còn uh, món quà anh yeah. Dạ. muốn uh, tặng em ở đây thì uh, anh là người uh, thích thể thao yeah. Dạ. nên là trong có không biết cái gì uh, có em cứ mở anh hy vọng rằng là sau này wow. cái món quà này anh tặng cho em là có thể sau này may mắn thì chúng ta sẽ đi đánh cầu lông thường là, xuyên hơn là đồ thể thao nha mọi người một bộ thể thao hả vâng dạ thể thao rồi, rồi. Dạ. rồi các bạn về vị trí ngồi đi bắt đầu là ngồi đối diện để mà đàm đạo với nhau đi cưng dạ. quan niệm của em lấy chồng mà nó xa thì cái năm tới tết á, nếu như không được về bên ngoại thì ờ, em quan niệm cái cái cái, cái ờ, sống đấy nó như thế nào thực ra người ta nói là lấy chồng thì theo chồng đúng không ạ à, nhưng mà điều đấy mình sẽ dung hòa với nhau à. chúng ta sẽ có sự chia sẻ với nhau trong những vấn đề đấy đúng không ạ à, theo nghĩ đấy. thì thế bạn trai thì cũng hơi lớn tuổi rồi bây giờ mình đang tính à, khoảng bao lâu mình có thể cưới vợ được em muốn là tháng 3 năm sau Tại sao lại là tháng 3 mà không phải là một tháng khác ạ? Vì à, mùng 3 tháng 3 là cái ngày sinh của anh. À, em cũng sinh tháng 3. Ồ. Tuy nhiên thì uh, ừ, uh, đấy là ngày sinh Giờ... của mình. Dạ. <laughs> tháng 3 mình về tổ chức sinh nhật. Tháng nhật xong cái mình ăn dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Sau đó mình làm đám cưới luôn. Ba trong một luôn đó. Về chuyện kết hôn thì uh, em nghĩ là mọi thứ sẽ tùy duyên. Trước đấy thì em đã nghĩ là nếu mà mọi thứ thuận lợi thì tầm 2 năm. <laughs> à. nhưng mà như em nói từ đầu là mọi thứ sẽ tùy duyên đó à. dạ. về công việc của anh thì anh bây giờ là công việc của anh là cố định ở trong này luôn rồi dạ. cho nên là lập nghiệp thì ở sài gòn tất cả mọi thứ cũng đều ở sài gòn rồi thế nhà anh ở đâu nhà anh mấy tầng anh nói Sao cho em nhà nghe mấy tầng thế kệ tôi tôi bên đằng ngủ ờ. tôi muốn hỏi gì tôi hỏi cần gì phải hỏi nhà mấy tầng mắc cười quá người ta, ta đẹp ta có, có nhà là được rồi dạ. ờ, nhà tôi không có tầng nào hết mà nhà tôi tới mấy nghìn mét vuông sao <laughs> kênh duy tân <laughs> đúng không thì đó thì mình cứ hỏi vậy đó nhà mình, gái thách mình nói cho quá. em nghe để em biết được là ở ờ, cái nhà tôi có nhà dạ, thì nha mấy đã... mẫu ở quê đấy im để cho người ta nói vờ và vớ vẩn <laughs> em nói đi hoàng chị dạ, thấy thì... em rối lắm rồi đó em nói đi coi nào <laughs> không thì ờ, đúng là cũng lần đầu ngồi trước đám đông trên truyền hình nữa cho nên là hơi run thôi hồi nãy chị thấy em không run với anh linh mở rào ra chị mới thấy em run máy bay em còn sửa được mà quan trọng gì đâu mà Sang là nói nói cho Huyền nhà, nghe Nhà cửa nào. thì uh, em đã có và đang uh, chắc lẽ uh, sẽ bàn giao trong năm nay. Ừ. Em đang mua uh, chung cư. Đó, đó. thấy chưa? Công nguyên cái chung cư luôn rồi đó. Cho bà mối biết. Thực ra thì em mới à, vào Sài Gòn à, từ đầu năm. Ừ. Trước đấy thì em có 3 năm làm việc cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nam Định. Vào đây thì công việc và mọi thứ cũng mới và em cũng đang quen dần với cuộc sống. Tuy nhiên thì em rất là thích Hồ Chí Minh, năng động, phát triển giống như ờ, con người của em vậy anh dạ. nói thật là dạ. khi lần đầu tiên gặp em đó dạ. anh cứ từ ờ, từ là nguyễn thị huyền đó hả đây là lê à, thị huyền đó đúng rồi ừ. và anh cứ nghĩ rằng anh đã gặp em ở đâu ở trên sóng truyền hình chẳng hạn và anh nghĩ rằng cô này sẽ là một người có thể làm cái vị trí mc được rất là tốt dạ, về dáng dấp về cách nói chuyện về cái cái thần thái của em đó anh nghĩ rằng là em làm việc này rất là tốt biết đâu ngày nào đó ờ, em ngồi vị trí của chị Vân rồi ai ngồi vị trí của anh thì sao đâu biết được thôi vậy thì tôi đi về luôn hy vọng được tương lai như anh chị, chị à, thôi chị dạ. chào em nha chào ấy chị đi xuống luôn thì tôi cũng đi luôn mà cô ấy ngồi đó thì có người khác ngồi đây khùng quá thiệt mà nói cuộc sống đôi khi nó phải thay đổi như thế nói chứ đúng á hồi nãy dạ. chị nói là ờ con bé này sao nó ờ, ờ, nói chung là cô này rất là duyên dáng đúng, nha. làm mc em. được đấy rất ừ. là chắc nói chuyện rất là duyên và cô thông minh lắm đấy dạ vâng. à, có thể cô ấy xuất hiện công chúng rồi vâng. em thì uh, ít xuất hiện dạ. nhưng mà không sao nếu mà mình cố gắng thì mình cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn cô ấy luôn dạ. nhưng mà nhưng mà chị thấy à, ở cái người đàn ông này một cái sự rất là vững vàng nãy giờ mình nói chuyện qua lại mình hiểu một chút xíu về tính tình rồi bây giờ uh, em tiến tới em nắm tay huyền nhé em có thể hát một bài nào đó hay nói một lời nào đó chân thành từ trái tim của mình dạ. tôi không biết ông sao chứ tôi thấy bên nó thở hắt ra rồi đó Ủa, bắt tôi... đầu run bắt sao? đầu run từ lúc run? này rồi <laughs> tôi mà ngồi vị trí này tôi cũng run nó đừng có chi ai đứng về đi hoàng mạnh mẽ lên nào có anh đó. bên kế bên luôn hoàng đừng có lo đúng không em hát nào. hay không? chắc chắn người nghệ an hát rất dạ. là hay em cảm ơn chị quay mặt về nhau dạ. em sẽ cố gắng ồ từng <laughs> run tay anh rất là run <laughs> ừ, anh run lắm chị biết mà ờ, về xứ nghệ cùng anh đi em có về xứ nghệ với anh không đất miền trung đất miền trung khô cằn sỏi đá về đó rồi <laughs> <laughs> anh thương nhiều hơn nữa thôi em chỉ đáp về đó rồi anh thương nhiều hơn nữa em hát đi huyền bởi dạ. trong dạ. anh trời bài hay quá <laughs> em sẽ hát, hát tặng mọi người một bài hát khác ừ, ừ, ừ. dạ à, bài hát này thì có một thông điệp đấy là gửi đến cho tất cả mọi người trong cuộc sống thì ờ, sẽ có rất là nhiều khó khăn nhưng mà uh, hy vọng là mọi người sẽ vững bước và vượt qua đấy là bài hát sống như những đóa hoa đấy mc đấy Tôi từng mong đời trôi thật nhanh Để cho lòng tôi nhẹ vương sầu lo Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười Buồn phiền răng lôi khắp nơi Tôi từng mong tôi không là tôi Tôi từng mong tôi sống bao người để sống thành thời, sống như tôi vẫn mong. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy áp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi và tôi sáng như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn tôi sẽ hết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi tôi sẽ viết nên đến câu chuyện của cuộc đời riêng tôi cảm ơn mọi người nhiều trời ơi hoàng ơi cố lên hoàng ơi cố <laughs> lên để tay vào nút bấm chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra con tim mình một lần nữa nếu cảm giác thật sự trái tim mình rung động chúng ta hãy bấm nút còn nếu không rung động chúng ta nhường nút bấm đó cho một người khác hãy thật sự suy nghĩ cho kỹ ba hai một hết thời gian chúc mừng vui à. chúc hoàng, mừng à, hoàng. vẫn còn đang ngơ chúc ngơ ngác hoàng chúc mừng hoàng đấy <laughs> trời ơi hoàng thở hắt ra gì đó thương gì đâu á anh nghĩ rằng nếu như anh mà ngồi ở vị trí hoàng anh vẫn là con người như thế À, vẫn bối rối trước một cô gái rất là xinh đẹp giỏi một cô gái rất là thông minh rồi bây giờ thì à, Hoàng ơi coi như là bố mẹ của Huyền đang ngồi xem bố mẹ của em nữa em à, nói gì với các cụ đi thưa hai bác nếu như mà hai bác không chê thì à, tháng 3 năm sau <laughs> cho phép con được à, rước uh, Huyền về dinh <laughs> Trời ơi, xinh liền vậy đó hả? <laughs> Tuyền có muốn nói gì bố mẹ mình không? Cha mẹ ơi, hôm nay ờ, con lên sóng chương trình này Hy vọng mà ờ, mọi người sẽ thấy là con là một cô gái chững chạc này Và cũng thể hiện trước mọi người rất là tốt Con yêu mọi người rất nhiều và hôm nay con đã có thêm một người bạn tốt <laughs> Tuyệt vời đấy Những cái cảm xúc ờ, nó chợt đến Và hy vọng rằng chúng ta giữ lấy những cảm xúc đó Chăm sóc những cảm xúc đó bây giờ là món quà cho em nè ừ. chương trình có một cái format cố cố định bất di bất dịch có nghĩa là em sẽ được đặt nụ hôn đầu tiên lên ờ, đôi má của cái người mà mình đã bấm nút chọn đấy em có thở hắt thì thở đi đừng có ngất nhá chị nói nghiêm túc chứ không có ngất bây giờ đâu nhá <laughs> xin phép uh, em dạ. thật tuyệt vời nếu như một ngày nào đó các bạn thông báo chúng tôi là về yên thành và đô lương chơi nhé dạ rồi